hay um, theo dõi uh, tình hình trong nước thấy uh, rất là lo lắng xúc động uh, tuy chúng tôi là vừa, vừa xuất gia nhưng mà đó là cái người thân và người quen còn ở trong nước rất là nhiều trong cái tình hình này thấy rất là đáng ngại rất là đáng lo mà cái điều đặc biệt mà đáng lo nhất đó là, là khi mà, mà, mà nhà nhà người người đều bị cấm cửa đó mà đặc biệt nó có một cái tin rất độc đáo đó là mình đi rút tiền mới được à, rút tiền không được mà nếu mà rút được ấy nếu mà rút được ấy, thì ờ, biết xài tiền cho vào cái chuyện gì à, tức nghĩa là đi đứng thì rất là khó mà ít ra thì cũng có mấy cái người shipper họ đem đồ tới nhà nhưng mà cũng hạn chế lắm thì ngay lúc này là cái lúc mà chúng ta mới thấy rằng ừ, ai mà trong nhà có sẵn đồ thì dễ sống hơn những người mà có nhà cửa rộng rãi có chỗ chứa thì đỡ còn nếu những người mà nhà cửa chật hẹp thì không biết họ đem đồ đạc về đó họ đem về được bao nhiêu và để ở đâu tội nghiệp cho nó đem về được bao nhiêu và để ở đâu rồi tiền đâu mua Ờ, rồi mua ở đâu thứ nhất là tiền đâu mua và mua mua mua ở đâu ờ, rồi mua được rồi về chất ở đâu thì cũng tội đó là một chuyện chuyện thứ hai nữa đó là ngay cái thời điểm này bên thị sĩ là mùa hè hè năm nay về rất là trễ hè rất là trễ bởi mùa đông nó kéo dài cuối tháng tư còn tuyết rơi cho nên tới uh, tới hôm nay mà, mà, mà, mà, mà mới vào cái chừng giữa hè tiến sĩ thôi mà vào giữa hè trời rất là nóng nóng nóng dễ thương á nóng dễ thương có nghĩa là mình đi ngoài nắng thì nó nóng nhưng mình đi vào bóng râm thì nó rất là mát ừ, thậm chí có chỗ cũng hơi xe lạnh mà tại sao tôi lạc đề như vậy bởi vì tôi muốn nói về một cái đề tài đó là chính vì trời nó nóng đó, cho nên bà con đổ ra ngoài uh, cái chỗ mà vui chơi giả ngoại rất là đông đặc biệt là khi đi xe đó là mình thấy những cái ừ, sông suối và đặc biệt là hồ như chung quanh chỗ chúng tôi nó là hồ rất là nhiều đó là bên đó có hai cái hồ, hồ thun và có hồ, hồ Priens hai cái hồ đẹp lắm và trên đường xuống núi thì đi ngang mấy dòng sông dòng suối người ta đông lắm và có một điều thú vị có một chuyện thú vị mà tôi muốn lấy đó làm cái đề tài đó là các vị nghe cho kỹ thụy sĩ không có biển thụy sĩ không có biển thì sĩ chỉ có hồ sông và suối và đương nhiên là nước ngọt đương nhiên là nước ngọt cái chỗ thấp nhất mà tôi biết là khoảng cũng ba bốn trăm mét trên mặt biển sea level là ba bốn trăm mét cho nên ở đây là giúp bạn không có nước, không có nước, nước ngọt ở nơi không có nước mặn không có nước lợ đây là nước ngọt trăm phần trăm và điều đặc biệt nữa là do cái chính sách môi trường của thụy sĩ từ hàng trăm năm nay là họ bảo vệ cái thiên nhiên rất là tốt cho nên hôm nay Ờ, ở bên trái đất thụy sĩ đó, chỗ nào mà nước uống không được người ta mới để tấm bảng còn chỗ nào mà mình mà họ không có để tấm bảng thì có nghĩa là chỗ đó nước sạch và chưa đâu cái này mới ghê này. là từ chỗ chúng tôi hôm nay chúng tôi đang về phố chúng tôi bữa nay không ở núi chứ các bị nhìn sau lưng chúng tôi có bị biết thì từ từ từ chỗ này chúng tôi đi có nửa tiếng đồng hồ là đến một cái hồ của đức nó có cái tên là cái hồ ờ, Titisee mà nó nằm trong khu vực gọi là Schwarzwald Schwarz tiếng Đức là đen van là rừng yeah, Svartvan là forest noir đó là rừng đen và black forest do cái bóng núi nó dội xuống cho nên nước nó mình nhìn nước nó đen nhưng mà thực ra đó mình lấy cái tay mình vóc từng bụm thì uống được và ở đó họ có cho mình biết là nước ở đây cái độ tinh khiết nó tương đương với nước chai và một chuyện đặc biệt nữa đó là ở bên Na Uy là một cái xứ sở mà nước chai bán rất lẻ bán rất là ít và thậm chí bán ế đó bởi vì bên đó nước uh, robinet đó, nước trung sinh nước trong vội đó là nó ngọt và nó an toàn ngọt và an toàn và tương đương với nước chai và đặc biệt nữa đó là cái nước cái nước thiên nhiên của Na Uy đó khi mà mình tắm gội đó thì nó giúp cho tóc mình tốt lắm ừ. đặc biệt vậy tôi đánh một vòng muốn nói cái gì đó là nãy giờ tôi nói Na Uy vì tôi đã là thị sĩ tôi thấy nước thì sĩ nó sạch chứ nước thì sĩ là tôi nói nước ngọt mà rất là sạch ấy vậy mà tôi cũng kịp cũng kịp nhìn thấy à, người ta đem nước chai <laughs> đem theo đôi lúc người ta đi đi đi đi, đi xuồng xuồng rồi đi bơi lội trên hồ ấy. thì tôi muốn nói cái gì trong thời cái đôi cái bài giảng trưa nay bất, bất cứ một cái đạo tràng nào nó cũng là một dòng sông là một con suối bất cứ chùa miễu nào cũng là một dòng sông là một con suối nhưng mà muốn chắc ăn ấy, đi trên sông đi trên suối đi trên hồ muốn chắc ăn phải lặn theo chai nước <laughs> có đúng không <laughs> phải lặn theo chai nước à, mình đi vào chùa mà mình đến cửa chùa thanh tịnh á, mà rồi mình vào trong đó với tất cả niềm tin thơ ngây là có chừng có bữa là mình là tức học máu Đấy. cho nên mình luôn tâm niệm chùa là một hồ nước một dòng sông một con suối nhưng mà có một điều đi chùa phải lần theo chạy nước chạy nước đó là gì đó là cái cái cái cái khả năng tu học của riêng mình Đấy, nhớ cái đó và cái này nó quan trọng liếc mắt nhìn sơ đó thì đúng mấy người mà mà, mà thụy sĩ mà đi đi đi tắm hồ đi chèo thuyền ấy thì họ có cầm cái chai nước tôi có thấy tôi có thấy họ lặn cái chai nước này tôi có thấy nhưng mà tôi còn biết chuyện nữa à, tôi không có nhìn từ xa nhưng mà tôi biết chính xác là tôi nghĩ đúng tức là trong số mấy cái chai nước họ cầm đó nó sẽ chia ra nhiều lắm nhiều loại lắm ai bị tiểu đường là không uống nước ngọt đúng không đại dân mà dân tiểu đường đó nó đâu dám đem theo khúc đâu đâu dám đem theo coca đâu mà nếu mà nó thèm quá thì nó uống cái loại mà bên địa sĩ nó kêu là zero gọi là zero sugar tức là tức là, <laughs> no sugar hoặc diet diet coke á à nhìn biết ừ, và trong những cái chai mà cầm theo tôi biết có những cái chai nó, nó chỉ là nước suối lạc nhắc và tôi biết có những cái chai nó là nước có ga đấy và có những cái người mà bị bị bao tử họ không uống nước ga có người uống nước ga có người thì họ dám uống nước có đường và có người thì họ không dám uống nước có đường và tôi còn biết chuyện nữa là trong số đó có những người họ không có mua họ không có đem theo họ không có đi mua nước dọc đường mà họ lấy nước từ nhà và nước từ nhà nó lại chia ra làm hai trường hợp đó là uống nước sống uống trực tiếp từ đồng vòi vặn và có người tôi biết là họ nấu nước chín và trong đám nước chín có người họ bỏ vô tí muối có người họ bỏ vô tí chanh thường biết cả chuyện đó nữa ừ. hoặc là bên đây nó có một cái số loại ờ, bột của vitamin vitamin C vitamin C đó Ờ, mình mình tự pha ở nhà mà mình pha theo cái mùi mà mình thích tức là cũng vitamin C thôi nhưng mà ừ, mùi cam hay là mùi ờ, chanh hay là mùi dâu ấy, mùi táo ờ, có người thì họ uống họ tự họ pha nhà bản thân tôi tôi cũng có làm như đó tức là tôi pha um, chút xíu chanh một xíu mật xíu chanh xíu mật rồi tôi lặn tôi đem theo đấy thì từ nãy giờ tôi cố ý tôi đi một vòng để cho các vị thấy rằng họ thì ra có mặt trên một cái hồ nước có mặt trên một con sông một dòng suối nước ngọt thậm chí là nước sạch nước tinh khiết nước an toàn nhưng mà tốt nhất là mình cũng nên lặn ra một cái chai nước mà theo mình nó là an toàn nhất uhm, an toàn nhất và cái chai nước đó, đó tùy người mà à, nó không giống nhau Đấy. cái người tiểu đường và người không tiểu đường cái người cao máu và người không cao máu cái người bị tim mạch và người không có tim mạch rồi người rộng rãi và người tiết kiệm nó cũng khác nhau nữa à, cái tiết kiệm và cái, cái, cái tiết kiệm và cái rộng rãi nó cũng khác nhau với tất cả những cái dị biệt đó cho nên ấy, cái chai nước mà mỗi người đem theo ấy nó không có ừ, giống nhau và chúng ta cũng vậy thôi chúng ta ừ, là một tu sĩ có mặt trong một cái dòng chảy của tăng đoàn Đấy, của ni, ni giới chúng ta là một người cư sĩ chúng ta có mặt trong một đạo tràng của những người cư sĩ nam nữ chúng ta có Phật pháp chúng ta có tăng ni chúng ta có bản đạo tất cả là một dòng chảy một dòng sông một con hồ nước một con suối Đây. chúng ta chỉ là một chiếc lá trong đó tuy nhiên để cẩn thận để cẩn thận thì chúng ta cũng nên lặn một cái chai nước nó thích hợp với mình à, và như bữa hôm tôi nói ở mọi sự vật trên trái đất này nó đều có cái tiềm năng tự hủy và tiềm năng sinh tồn hết ừ. một cái um, cọng cỏ mà nó mọc ở trên cái cái gờ tường trên một cái bờ đá đấy ừ. thì nó cũng phải có cái khả năng sinh tồn để nó có thể bám trên đó ngay cả trong quy sơn cảnh sách là một cái một cái quy sơn cảnh sách là một cái cẩm nang tu học của tăng ni bắt truyền đấy trong đó họ có dùng tác giả có dùng một hình ảnh cuộc đời này nó mong manh như là ngạn thụ tĩnh đằng ngạn thụ có nghĩa là cái cây mà nó mọc treo leo bên mép nước bên bờ vực gọi là ngạn thụ còn tĩnh đằng tức là dây leo mà mặt mọc ở trong cái lòng lòng giếng ấy. thì cái ngạn thụ tĩnh đằng đây là một cái thành ngữ Phật gia để để ám chỉ cho cái gì mà nó mong manh nó mong manh nó mong manh nó dễ bị uh, uh, hư hư hại hư hao thì cái đó được gọi là ngạn thụ tĩnh đằng thì dầu cho ngạn thụ tĩnh đằng đi nữa đó thì là cái cây nào cũng có khả năng tự sinh và tự hủy bất cứ sự vật nào trên đời này và chúng ta cũng vậy chúng ta có biết đạo hay không biết đạo thì ngay trong cái đời sống thường nhật của chúng ta những cái tư tưởng lạc quan tích cực hướng thường đó chính là cái khả năng tự tồn của chúng ta và khả năng tự hủy của chúng ta đó là chính là những cái gì nó tiêu cực nó bất thiện thì đó là khả năng tự hủy của chúng ta và um, ngay trong chuyện ăn uống trong cái sinh hoạt của mình cũng vậy mình cũng cùng một lúc thể hiện cả hai cái khả năng tự hủy và tự tồn tự hủy có nghĩa là kiểu ăn uống kiểu vui chơi của mình ấy, cái kiểu sinh hoạt cái kiểu hoạt động của mình ấy, nó ngầm mang một nó ngầm chở theo đó một cái nguy cơ một cái niềm phương hại cho bản thân này và tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình tùy thuộc vào kiểu sống của mình mà uh, mình được an lạc hơn uh, mình được thăng hoa mình được tiến bộ và cũng tùy thuộc vào kiểu sống của mình mà mình trở ngày trở nên bệ rạc xa đà đổ đốn yeah. Yeah. xuống dốc yeah. tùy mình thôi thì ờ, ở trong uh, Ờ, trong ba bảy bộ địa phần ấy trong đó gồm có chánh tư ờ, gồm có ờ, bốn cái chánh cần này, rồi bốn như ý túc này, rồi bốn niệm xứ không? rồi thất giác chi rồi bậc chánh đạo ngũ căn ngũ lực thì trong đó trong cái tứ chánh cần ấy tứ chánh cần đức phật ngài có nói đến bốn cái khả năng tu học của một người cầu đạo giải thoát ừ, tứ chánh cần gồm bốn cái khả năng tu học ừ cái khả năng thứ nhất ấy, là uh, phòng ngự phòng ngự che chắn ừ, đề phòng ừ, những cái uh, điều bất thiện chưa xảy ra không cho nó xảy ra Đấy. và đó là đối với những cái chưa xảy ra rồi cái trường hợp thứ hai là cái khả năng ừ, đối phó đối diện trực diện với những cái bất thiện nó đang có mặt đang hiện hữu thì cho nó mất đi và cái khả năng thứ ba đó tức là uh, tu dưỡng uh, gieo trồng vun sới những cái thiện pháp chưa có cho nó được có mặt và cái thứ tư là cái khả năng gọi là ờ, bảo trì ừ, phát triển những thiện pháp đã có trong cái bài giảng này tôi đặc biệt muốn nói đến một vấn đề ở trong giáo lý duyên khởi rất là nhiều người khi nói tới giáo lý duyên khởi thì ờ, họ cứ, cứ chăm bẩm họ nhớ đến cái vô minh trước này vô minh duyên hành thành duyên thức có nghĩa là do cái vô minh trong bốn đế không biết mọi thứ là khổ không biết thích cái gì cũng là thích trong khổ thích trong khổ thì sẽ ờ, gây tạo ra một cái ờ, khổ mới muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa và các nhận thức này gom chung lại được gọi là đạo đạo đế là con đường chấm dứt đau khổ thì do bất tri trong bốn đế bất tri tức là vô minh ấy, vô vô minh cho nên nó tạo ra hành hành nó là thiện hành và ác hành Đấy. do vô minh ý cho nên người ta mới ờ, làm ra các nghiệp thiện ác các biện trung rung này nghe chắc rất ngạc nhiên tại sao thiện cũng là từ vô minh đúng thiện nó có hai thiện vô lậu và thiện hữu lậu cái thiện vô lậu tức là cái thiện mà nhắm tới cứu cánh giải thoát chấm dứt sinh tử chấm dứt phiền não chấm dứt uh, ờ, năm quẩn nhưng mà nó có cái thiện hữu lậu là cái thiện mà nó nhắm đến ờ, cái quả lành nhân thiên nhắm đến sự hưởng thụ thụ hưởng ừ, trong ba cõi không thì đó gọi là thiện hữu lậu một người không có học Phật pháp không có tu tập tuệ quán thì cái thiện của họ chỉ là cái thiện hữu lậu Đây. và cái thiện đó nó chỉ khá hơn cái bất thiện thôi ờ, nó khá hơn cái tham sân si thôi chứ còn cái thiện nó vẫn là một sự quẩn quanh ờ, như nhiều lần tôi nói trong một cái căn nhà đang cháy trong một căn nhà đang cháy thì uh, dầu mình leo trên nóc hay là mình chung sàn hay mình vô trong cái bồn tắm không thì đều không an toàn mà cái cái cái cách tốt nhất để mà sống sót trong một ngôi nhà đang cháy là bằng mọi giá ờ, đi ra khỏi căn nhà đó thì ờ, theo kinh nghiệm thì hướng dẫn của các cái uh, chuyên gia cứu hộ thì họ cho mình biết trong căn nhà đang cháy cái chuyện thứ nhất là chúng ta càng cái, xuống càng bò sát xuống sàn ừ. xuống mặt đất càng thấp càng tốt đó là kinh nghiệm một kinh nghiệm hai họ khuyên mình nên lấy cái khăn thấm nước để mình che mũi mình lại ừ, bởi vì chúng ta có biết rằng là nói chết cháy thật ra là những người mà bị chết ở trong cái, cái, cái những người mà mình gọi là chết cháy đó là đều chết do cái CO2 hết do cái khí độc chứ không phải chết do do do, do bị bị lửa đốt đốt mà nó chết do do ngọt đó trường hợp không có oxy thở họ chết trước rồi sau đó cái thân xác họ bị lửa đốt cháy, cháy sau chứ họ không phải chết là do lửa lửa mà chết do thiếu oxy nha ừ, thì giờ nói như vậy có nghĩa rằng là trong ngôi nhà đang cháy thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải thoát thân thì tôi trở lại tôi đang nói về tôi ôm lại cho bà con nhớ ờ, tôi đang nói cái kinh nghiệm của người đi sông đi suối dầu dưới nước của họ dưới chân của họ là nước ngọt hay là nước mặn không thì căn bản mà vẫn phải đem nước theo ờ, căn bản phải đem nước theo và cái nước đó gọi nội nội dung là cái gì cái nước nó giúp cho mình hay là hại mình chúng ta biết mà ờ, theo những chuyên gia những chuyên gia hàng không ờ, những chuyên gia về sức khỏe các bác sĩ cũng có những hướng dẫn cho mình thế dụ như mình khi mình đi máy bay thì ở một độ cao là nó chúng ta hạn chế không có uống chất cồn bia rượu không có tốt ừ, không có tốt ừ, không có tốt những cái điều đó có nghĩa là có những thức uống có những thứ thức ăn mà chúng ta khi đặt chân lên máy bay đặc biệt là trong những chuyến bay đường dài à, những chuyến bay đường dài chuyến bay mà trên 10 tiếng đồng hồ đó, thì cái chuyện ăn uống phải được tính toán rất cẩn thận chứ không phải ăn đây có nghĩa là mình thích gì mình ăn cái đó không đúng bởi vì có những thức ăn ờ, trong tình huống đặc biệt trong đó nó chỉ hại mình thôi này nhớ nha thì ở đây cũng vậy tôi quay trở lại vấn đề 12 dương khởi khi mà nói đến 12 dương khởi thì đa phần ấy, chúng ta cứ bắt đầu từ cái công thức gọi là vô minh duyên hành thành duyên thức do có vô minh trong bốn đế mới có các thiện hành ác hành do thiện hành ác hành mới có tâm đầu thai vào các cõi do đầu thai vào các cõi nên chúng ta mới có sáu căn do sáu căn mới có sáu xúc sáu thọ sáu ái và từ đó có tứ thủ hay hữu và tứ sanh và từ đó mới có già đau chết rồi mới có sầu bi khổ não đó là công thức chung nhưng mà nhưng mà đó là trên trên cái công thức nhưng mà trong thực tế đời sống thì cái giáo lý duyên khởi phải được hiểu một cách linh hoạt hơn như rất là nhiều lần tôi nói đời sống của chúng ta nó gồm hai phần đó là uh, nhân và quả nha nhân và quả ừ, nhân và quả và cái điểm khác biệt của chúng ta ở chỗ đó là chúng ta sống ra sao xài cái từ trong nước là xử lý đó. chúng ta xử lý cái nhân quả nó như thế nào này, này tôi giả định là chúng ta đang mang thân người đi cho nó dễ nói chuyện bây giờ mình đang mang thân người thì cái tấm thân này chúng ta mới có mặt là từ hai cái nguồn ờ, phước nghiệp từ hai cái nguồn tiền nghiệp đúng hơn tiền nghiệp quá khứ gồm có phước và tội không tức là có những thứ trong cân thân thể của mình nó do phước và có những thứ trong thân thể mình nó do nghiệp xấu quá khứ nhưng mà đặc biệt ấy, là cái tâm đầu thai để mang thân người bắt buộc phải là quả lầm nhờ quả lầm chúng ta mới mang được thân người nhưng mà khi mà mang được thân người rồi đó thì đó là chính là cái lúc mà chúng ta phải trả cùng một lúc cả hai từ thiện nghiệp và ác nghiệp trong quá khứ và cái chuyện khác biệt giữa người có tu và không tu nằm ở chỗ này cái người không có tu cái vấn đề này trong bài giảng ngày hôm qua trong lớp intensive ngày chủ nhật tôi có, tôi có nói chỗ này cái người không có tu ấy, thì khi mà họ nhận được quả lành ấy, hay là quả xấu họ đều đón nhận bằng tâm bất thiện khi họ nhận được quả lành ngọt ngào thì họ đón nhận nó bằng tâm tham mà khi họ nhận quả xấu thì họ đón nhận nó bằng tâm sân Đấy. và như vậy thì đối với người mà không có tu thì quả lành hay là quả xấu đều là cơ hội để họ tiếp tục gieo nhân xấu còn cái người có học giáo lý cái người có tu tập tuệ quán ấy, thì giàu cho cái, đang lúc ừ, tiếp nhận quả lành hay quả xấu họ đều đón nhận nó bằng cách là tạo nhân lành có nghĩa là sao ờ, họ đều đón nhận cái quả ngọt và quả đắng ừ, bằng cái chánh niệm bằng trí tuệ bằng khả năng nhận thức đúng đắn chính chắn của chánh tính của chánh kiết chánh tư duy nha yeah. ừ, khác nhau cái đó cho nên trong 12 duyên khởi hồi nãy tôi nói nhiều người cứ nó bắt đầu từ vô minh nhưng mà thật ra đó trong 12 duyên khởi 12 duyên khởi nó là một cái vòng tròn khép kín một, một vòng tròn khép kín không có điểm bắt đầu không có chỗ kết thúc tu hành là chúng ta làm gãy cái vòng tròn đó gọi là chúng ta nhảy ra khỏi vòng tròn đó Đấy. có nghĩa là sao có nghĩa là cái cái, cái dòng luân hồi đó nó, mình có thể nó bắt đầu từ nhân cũng được mà bắt đầu từ quả cũng được do cái quả quá khứ à, nó nó nảy nó, nó, nó, nó nảy sinh nó xuất hiện và ngay trong thời điểm đó cái thái độ chúng ta đối với cái quả quá khứ đó là sao ví dụ như uh, uh, um, để phân tích về cái cấu tạo của chúng sinh thì Đức Phật ngày ờ, có nhiều cách phân tích lắm có chỗ thì ngày phân tích ờ, là danh sắc là năm quận 12 xứ 18 giới có chỗ ngày nói là cái tấm thân cái sự hiện hữu của chúng sinh ờ, là chỉ nằm gọn trong tứ thực trong bốn món ăn tức là uh, uh, uh, thế giới này nó là một cái chỗ một cái bàn một cái bàn ăn một cái mâm ăn một cái bàn tiệc và chúng sanh sanh tử là chỉ vì liên tục tiếp nhận thực phẩm và từ đó sanh tử bốn thứ thực phẩm đó là gì bắt đầu từ xúc xúc tức là cái sự tiếp xúc giữa căn và cả căn căn và cẩm không à, xúc thực rồi đoan thực tức là thức ăn mà mình nhai nuốt ừ, thức ăn gọi là thức uống nói chung nó gọi là đoàn thực à, thức ăn thức uống và thuốc men thì gọi là đoàn thực à, còn cái xúc thực ấy đó là cái cái sự uh, cái cái tâm sở xúc hoặc là sự nghĩa là cái sự uh, gặp mặt gặp gỡ giữa uh, sáu căn với sáu trần tư niệm lực cái chính là cái chủ ý trong hành động của mình uh, hành động này nó gồm có ba đó là uh, thân khẩu ý cái chủ ý của mình trong từng tư tưởng chủ ý của mình trong từng lời nói cái chủ ý của mình trong từng hành động à, chính cái chủ ý đó cái tiếng Pali gọi là chetana ừ, hoặc là sanh chetana nó ừ, nó có cái từ nó có hai chữ synonym đồng nghĩa với nhau na hay là sanh na đó là cái chủ ý trong hành động không chủ ý ờ, chủ ý đó nó chính cái chủ ý đó nó mới tạo ra phải nói là vũ trụ này chính cái chủ ý của chúng sinh không chính chủ ý nó tạo ra thiện ác chính chủ ý đó nó tạo ra phàm thánh chính chủ ý đó nó tạo ra khổ và lạc không? nhớ nha ừ. và cái cuối cùng chính là cái thức thực chính là cái tâm đầu thai do có cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái tư niệm thực hiện nó mới tạo ra cái, cái, cái thứ tư đó là cái thức thực gọi là tâm động thái do có nghiệp thì ác nó mới dẫn đến à, dẫn đến cái, cái chuyện đầu thai cõi này cõi kia mà tôi muốn nói gì ở đây tôi muốn nói đến chữ xúc uhm, chữ xúc thì à, nãy tôi nhớ rõ là tôi đang giảng về tứ chính cần thì tứ chính cần nó gồm có bốn đó là thận trừ tu bảo không thì cái thận ấy thận thận cần ở đây nghĩa là sự à, phòng ngự phòng vệ đề phòng Ờ, những cái bất thiện có thể xảy ra ờ, sẽ xảy ra chưa xảy ra còn cái trừ có nghĩa là đối phó trực diện với những cái phiền não những ác pháp đang có mặt đang xảy ra ờ, và cái tu cần cái này có nghĩa là, là, là, là cái khả năng là, là ừ, gieo trồng vung sới những cái biện pháp chưa có cho nó được có mặt và cái thứ tư là bảo cần có nghĩa là khả năng là bảo trì duy tu này phát triển này, những cái biện pháp đã có thì mình tu tập ờ, có thể bắt đầu từ nhân và bắt đầu từ quả bắt đầu từ nhân cái nghĩa mình hiểu theo cái nghĩa đó là ờ, không để không để cho cái ác pháp nó tiếp tục phát triển Đấy, đó là tiếp đó là tu nhân hoặc là tiếp tục duy trì cho thì cái tâm lành đó nó đừng có mất đi đó là tu nhân còn cái tu quả đây là sao có nghĩa là khi sáu căn bị sáu trần bằng cái chánh niệm bằng cái trí tuệ ừ, bằng cái chánh niệm bằng cái trí tuệ ừ, không để cho cái đắng cái cái cay đắng và cái ngọt ngào của cuộc đời nó làm cho mình bị phan duyên theo không để cho cái ngọt nó làm cho cái tham nó xuất hiện không để cho cái đắng làm cho cái sân xuất hiện ừ. thì như vậy đó rằng tu từ từ tu từ kết quả tu từ kết quả và tại sao ở đây Đức Phật nhấn mạnh cái chữ xúc các vị thấy rằng trong cái giới định tuệ trong cái giới định tuệ thì bắt đầu từ giới giới có nghĩa là tránh những cái xúc những cái tiếp xúc không cần thiết à, đối với sáu trần à, cái người không biết đạo thì họ đi tìm à, sáu trần để mà họ tiếp xúc tìm sáu trần để mà thưởng thức để mà hưởng thụ nhưng mà đối với một người mà tu tập rốt ráo đó, thì họ không đi tìm sáu trần mà họ chỉ ngồi yên để mà tỉnh táo trước sáu trần trước những sáu trần không tránh được phải phải thêm cái chữ đó người tu tập đó là cái người tỉnh táo trước những xảo trần không tránh được chứ không có đi tìm xảo trần để mà chìm sâu gắm chặt cắm chặt ở trong đó nhé ừ. và tôi quay trở lại cái nội dung chính của bài giảng hôm nay đó chính là dầu chúng ta có mặt trên một cái, cái, cái hồ nước ngọt một con sông một con suối nước ngọt thì cái chuyện căn bản ấy, là để bảo bảo đảm chúng ta phải có nước uống phải có cái nước uống mà mình đem theo nói chi là trên biển không? trên biển có rất là nhiều người ờ, phật tử chúng ta ờ, đông lớp đông người phật, phật tử thái lan miến điện lào thái việt nam không nhưng mà gom chung lại thì trong bài giảng này tôi muốn phân loại phật tử ra là ba trường hợp trường hợp thứ nhất là có những người phật tử có mặt trong cái phật pháp trong cái giáo pháp này giống như người đi trên biển có những người phật tử có mặt trong cái giáo pháp này giống như người đi ở trong cái vùng nước ngọt à, cái hạn trường hợp thứ nhất ấy, là giống như người đang đi trên vùng nước mặn có người thì có mặt trên vùng nước ngọt và trường hợp thứ ba là cái người mà luôn luôn có chai nước lạnh theo bên người biết các vị có hiểu từ đó ba hạn thì cái hạn thứ nhất là nhiều lắm đi vào chùa nghe giảng không hiểu gì hết thấy khó quá liếc mắt lên tủ đại đại tạng kinh nhiều quá nghe mấy sư mấy thầy giảng khó quá cầm cái cuốn sách lên coi được hai trang ngủ thì cái trường hợp này được gọi là cái người phật tử đang đi trên biển có nghĩa là dưới chân mình là nước nhưng mình không uống được giọt nào hết nước thì mênh mông đó nhưng không uống được này rồi có cái hạng thứ hai này hạng thứ hai đó là cái hạng người phật tử mà giống như cái người đi trên vùng nước ngọt có nghĩa là sao bí quá bí quá thì uống được đang lội đang bơi trong đó mà lỡ nước vô miệng thì muốn phun phun muốn nuốt nuốt cũng sao vì nó nước ngọt mà và có thể tắm gội trong đó một cách thoải mái à. à. nhưng mà cái phần uống thì cũng hơi ngại nhưng mà cái điều nước đối với người này nó rất là là gần gũi rất là thân thuộc là bởi vì nó là nước ngọt thì nó đỡ nó đỡ hơn trường hợp một trường hợp một là Phật pháp giống như nước nước biển vậy đó có nghĩa là ừ, đi trên đó đi dạo thì được đi thuyền thì được bơi thì được nhưng mà nói đến cái chuyện mà ừ, tắm gọi rồi nó hơi khó khăn mặc dù nó mình tắm biển cái lên cũng phải tắm là nước ngọt à, chứ còn để nguyên vậy chịu cũng nổi nha ừ, cho nên nước biển nó, nó cũng không có friendly với mình lắm à, à nhưng mà tới cái hạn thứ hai là Phật pháp đối với họ nó, nó, nó dễ gần hơn ờ, đó chính là những người đi người có mặt trong cái vùng nước ngọt này nhưng mà chưa phải là hạng thứ ba mới được hạng thứ ba là cái người Phật tử mà luôn luôn có cái chai nước bên cạnh mình có nghĩa là không uống lúc nào cũng được hết đấy thì tự sau cái bài giảng này quý vị tự hỏi mình mình là, là cái trường hợp nào trong ba trường hợp đó tức là chùa chiền tăng ni bạn đạo kinh điển giáo lý đối với tôi là nước mặn hay nước ngọt à, là cái vùng nước mặn hay là vùng nước ngọt hay là cái chai nước mà tôi có thể uống à, bởi vì nước sông nước suối đó, nó không thể đi theo mình vào phòng ngủ được nó ngọt thiệt đó, nhưng mà uống cũng có cái chỗ hơi khó à, hơi khó phải nấu lại phải phải đi cắt lại phải phải, phải, phải cắt phải, phải, phải cắt cắt cắt nước cho nó nó tinh khiết một chút ừ rồi uh, nước biển này khỏi nói rồi nước biển là coi như là mình chỉ có nước đem nấu rồi lấy cái hơi nó mình uống được thôi chứ còn để nguyên này xả được đây và chỉ có đoạn thứ ba đó là nước chai là nước mà mình phải đem vào trong phòng ngủ được đây thì cái mà tôi đặc biệt muốn kêu gọi trong cái bài giảng hôm nay đó chính là dầu cho quý vị đang có mặt trên cái vùng nước nào vùng nước mặn vùng nước ngọt ừ, đang có mặt ở ở sa mạc núi cao rừng sâu đấy. sông suối ao hồ thì cái chuyện quan trọng nhất chính là cái khả năng ừ, mà đem theo được một cái lượng nước đủ để mình ừ, sống qua ngày này ờ, có rất là nhiều người thì lớp nào cũng học râm nào cũng vào nghe kinh sách ào ào ào nhưng mà lúc hữu sự đó thì mới hay rằng bấy lâu nay ừ, tôi đang có mặt trên một vùng biển mặn tôi đang có mặt trên một hồ nước một con sông một dòng suối mà nó không có thực tế lắm tại trong cái nhu cầu của tôi và, và cái thứ ba đó là luôn luôn bên cạnh tôi có một chai nước thì cái chai nước đó rồi nãy tôi có nói tùy vào cái tình trạng cái thể chất cái tình trạng sức khỏe của mỗi người mà cái chai nước của người này không giống của người kia uhm, không giống người kia như như tôi đã có nhiều lần tôi nói uhm, tùy thuộc vào tùy thuộc vào cái những gì mà chúng ta mang theo trên người mà chúng ta có thể đi đi đến đâu biết các vị có nghe kịp không tùy thuộc vào những gì chúng ta mang theo người thí dụ nha các vị có passport trong cái passport đó có visa để vào được bao nhiêu quốc gia đấy là một chuyện và trong túi các vị có ngoại tệ hay không trong túi các vị có, có cái thẻ nhà băng hay không đấy trong đầu các vị có ngoại ngữ hay không đấy áo quần của các vị nó cũng là một phần rất là quan trọng nha tự nhìn cái áo quần tôi đoán ra được các vị có thể đi có thể đi đến đâu chẳng hạn như mùa đông của tây âu và bắc âu mà mở hành lý ra mà tôi thấy toàn là quần xà lõn với áo thun ba lỗ thì tôi thấy tình hình hơi khó <laughs> hơi khó <laughs> tức là các vị <laughs> đang xuống thị trường của thụy sĩ đang xuống thị trường của đan mạch mà vào giữa mùa đông mà sao tôi mở vali là tôi thấy toàn là sò lỗ chảo ba lỗ là tôi thấy cái tên này không biết nó muốn đi đâu đây trừ khi nhưng mà có điều cũng đỡ gỡ gạt được chút là nếu mà ngay trong phi trường đó mà nó có mấy cái chỗ mấy cái tiệm mà bạn à, thì mà nó mắc lắm rồi nó mắc kinh lắm thứ nhất là nó mắc lắm thứ hai nữa cũng hay cẩn thận là cái chuyện trong đó nó bán đồ văn nghệ lắm bán đồ lưu niệm thì nhiều chứ đừng phải chừng mà cái đồ mà đồ mặc mà đúng không đồ mặc đồ đúng thì không phải dễ đâu ừ bởi vì các vị biết ở ờ, thụy sĩ này là tôi cũng tình cờ tôi đâu có bao giờ dám rờ đến mấy cái chỗ đó nhưng mà cũng nhiều khi cũng tình cờ tôi đi tìm một, một cái cái gì đó tôi ghé vào cái chỗ bán đồ lạnh của thụy sĩ tôi từng chạm tay vào một chạm tay như là cầm lên câu đấy tôi từng chạm tay vào một cái áo jacket mà 800 franc tức là gần một nghìn đô mà tôi nói cho bà con nghe một chuyện nó là nó mỏng lét luôn à, nó mỏng chứ không phải là hồi đó cho mình hiểu là áo ấm là phải dày phải dày cúc không có ông này ông mỏng rồi mà trong đó nó có một cái cái thắt thắt một cái cái cái, cái, cái, cái, cái tem con tem giấy tem vải nó treo toàn tem nó để là cái áo này chịu được cái nhiệt độ là trừ âm c tức là minus mà, mà, mà minus five degree nghĩa sợ như vậy áo thụy sĩ 800 franc gần nghìn đô đó phải cỡ đó đó phải cỡ đó đó thì là, là mình nhìn cái hành trang hành lý nhìn, coi cái khả năng tiền mà họ có trong nhà băng là bao nhiêu tiền mặt họ có ngoài là bao nhiêu khả năng sinh ngữ của họ trang phục của họ gọi là Dubai mà đi đến vào giữa mùa hè mà thấy không có kem chống nắng mà thấy không khá là tay nào cá Dubai mùa hè mà lục vali là gặp toàn đồ ấm không rồi biết cái tên này nó nó bị ba trợn này <laughs> cái biết Dubai là nó đóng kinh khủng lắm Dubai là cái chuyện mà mà 40 42 mà, mà, mà Abu Dhabi là bình thường à, bình thường 40 42 là chỉ bình thường cho nên tùy thuộc vào cái hành trang của chúng ta tùy rồi có trường hợp tùy thuộc vào cái người đồng hành với chúng ta thứ ba là tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của chúng ta là có ba một là hành trang hai là đồng bạn đồng hành ba là tình trạng sức khỏe bản thân thứ tư là điều kiện tới tình trạng tâm lý bốn cái không tâm lý sức khỏe hành trang và bạn đồng hành thì dựa vào bốn cái này thì tôi có thể biết được các vị có thể đi bao xa và đi đến nơi các vị sẽ có một cái điều kiện sinh hoạt như thế nào ở mức nào ở cỡ nào tôi tôi có thể đoán ra được Dạ. còn ở trong chuyện tu học cũng y chang như vậy bởi vì nhiều lần và rất nhiều lần tôi có nói dạ. công chúa Sumana công chúa Sumana con gái của vua Pasenadi và hậu Phật thì chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt thôi thì đang hỏi Đức Phật về chuyện Bạch Thế Tôn trước khi chứng đạo khi vào khi sanh về trời rồi khi đi xuất gia à, trước khi chứng đạo thì cái người có bố thí và người không có bố thí à, thì có cái gì khác nhau hay không thì đức phật nó có chứ hai ông đều về trời mà cái ông mà ừ, từng à, bố thí à, rộng tay ấy, thì về trời cái cái cái, cái, cái phước báo ổng cái điều kiện hưởng thụ cũng nó nhiều hơn và khi xuống cõi người đi xuất gia đó, giàu là cái gì cũng buông hết nhưng mà các ông có phước bố thí nhiều trong quá khứ đó, thì ông cũng được thoải mái trong cái, cái điều kiện vật chất và trước khi chứng đạo ấy, thì cái, cái đời sống của người này người kia có thể khác nhưng ờ, khi rồi này mới học bạch thế tôn nhưng mà sau khi chứng đạo rồi thì sao cũng nói không khi chứng đạo rồi thì giống nhau về cái đời sống tâm linh không ở đây cũng vậy đã chứng đạo rồi thì chúng ta dứt khoát là phải giống nhau về đời sống tâm linh tuy nhiên ngay trước cái bậc thềm mà giác ngộ ấy, thì cái sự khác biệt vẫn còn đó vẫn còn đó bởi vì ở trong cái ờ, này tôi nói nhiều lần nào thì chỉ ôm lại thôi mình nghe pháp nó có cái lợi là mình biết được thêm cái điều chưa từng biết và ôm lại cái điều đã biết mà nó cứ ôm hoài ôm như nào mà nó vô trong đầu của mình nó thấm trong đó uhm. đúng chuyện thì mình nhớ cái đó là của mình rồi đó chứ còn ờ, đụng chuyện mà không không môi ra được đó nghe thì hiểu ờ, nhưng mà sao nó quên mất tiêu thì đó chưa phải là kiến thức của mình à, thì ở trong kinh đức phật này dạy có bốn trường hợp tu chính này có bốn trường hợp tu chính một là tu khó mà đắc chậm tu khó mà đắc nhanh tu dễ mà đắc chậm tu dễ mà đắc nhanh à, bốn hạt có nghĩa là mình thấy tu khó nó có hai trường hợp nhanh và chậm rồi tu dễ cũng có hai trường hợp nhanh và chậm thì bốn trường hợp nó như thế nào cái chữ khó ở đây đó nó có hai nghĩa cái khó ở đây có nghĩa là à, cái điều kiện uh, gọi là, là, là, là bên ngoài à, điều kiện bên ngoài ví dụ như là uh, phải trải qua những cái năm tháng đói lạnh bệnh hoạn không tai nạn trùng trùng rồi cuối cùng mới chịu đắp à, đó gọi là tu khó đó mà chữ khó này nó còn có nghĩa nữa là cái đề mục cái đề mục nào mà nó nhẹ nhàng nó dễ kiếm nó dễ nhìn nghe kỹ nha nhẹ nhàng dễ ngửi dễ nhìn dễ kiếm thì cái đề mục thì mình tu mà mình đắc đạo bằng đề mục đó được gọi là tu dễ ví dụ như mình đắc đạo bằng cái đề mục hơi thở à, tu bằng cái đề mục mình quán à, quán cảnh cả quán quán thọ hay là quán tâm nhưng mà quán thọ thì mình quán thọ lạc thọ hỷ rồi mình đắc có người phải quán thọ khổ thử rồi đắc nhưng có người quán thọ lạc thọ hỷ rồi mới đắc à, thì tùy cái đó rồi quán tâm có người họ nhìn một cái tâm thiện họ đắc có người họ nhìn vào cái tâm bất thiện họ đắc đây nhớ nha có người họ đắc thiền họ rồi họ ra khỏi thiền họ mới nhìn lại tâm thiền họ đắc cũng có người họ không có khả năng đắc thiền à, trước sau chỉ vẫn vẫn quanh ở trong cái cái cái cái cái, cái, cái đề mục dục giới thôi nha yeah. ừ. cho nên cái trường hợp đó gọi là tu tu tu tu dễ là gì có nghĩa là cái đề mục đó sang sạch đẹp dễ kiếm mà cái nghĩa là ờ, còn còn tu khó là sao tu khó thì cũng có hai trường hợp một là ừ, mình phải trải qua những cái thử thách à, ờ, từ bên ngoài ví dụ như là ừ, đói lạnh rồi chú xứ không thích hợp thầy bạn không thích hợp thể tiết không thích hợp thực phẩm không thích hợp phòng ốc không thích hợp y áo không thích hợp thuốc men không thích hợp lặp lặp lặp lặp à, còn cái trường thứ hai là cái đề mục à, cái đề mục có nghĩa là cái đề mục mà nó khó khăn ấy. đề mục cái gì mình phải quán đề mục thể trường tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy tận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu mình quán mới ra thấy ghê đó mình mới đắt à, hoặc là quán đề một tử thi là tử thi mới chết ờ, lạnh ngắt là tử thi trương sình chảy nước tử thi bị máu me tèm lem tử thi bị xác chết bị chặt ra làm hai ba khúc bị thú uh, giữ nó gặm nham nhở tử thi Ờ, trong cái dạng nguyên một bộ xương trắng tử thi còn là một nắm xương tàn ờ, sắp thành bọt ví dụ như vậy thì có người họ phải ờ, lấy cái đó làm đề mục mà mới đắt được thì trong trường hợp này được gọi là tu khó không nhớ nha thì cái tu khó nó có hai trường hợp đó là tu khó mà đắt nhanh tu khó mà đắt chậm đấy có nghĩa là tu cái đề mục nó hơi kỳ kỳ nhưng mà vừa cái bộ xương là đắt cái đẹp liền như thời đức phật có một vị phải một có nhiều lắm Ờ, là đi bác vậy là thấy người ta cười thấy người ta nhăn răng người ta cười thì nhìn cái hàm răng nghĩ tới bộ xương chứng đạo có nhưng mà cái này cũng gọi gọi là tu khó đó còn có vị họ tu dễ có nghĩa là chỉ nhìn cái dòng nước nó chảy thôi à, như này ừ, này ừ, ừ, ra à, lúc này rửa chân à, này múc nước thằng số là thằng thấy nước nó từ chân này nó trôi nó rồi nó tan nó lan ra rồi nó thấm vào lòng đất nó mất nàng nhìn cái nó nàng đó à, hoặc là như nàng quân đó là kia sao phát đạt của nó là cái ờ, nàng lúc này ừ, nhìn lửa nhìn lửa ngọn lửa nó cháy trong lò đó cái này ừ, quán niệm đến cái tam tướng vô thường của con ngã của năm quẩn tức là lửa và củi trong đó ờ, nó luôn luôn nó tâm nó, nó đang sắp sửa nó lụi tàn giống như cơ thể này cái thân tâm này luôn luôn trong tình trạng lụi tàn này nghĩ đến chứng đạo có bị đắc rất là nhanh còn có vị thì phải bị bị cọp tha cọp nó ăn nó ăn từng phần rồi vì nó trong cái cơn đau đó nó đắc đắc thánh có vị thì bị quằn quại trên cái giường mình, mình ấy nó tanh hôi máu mũ tùm lum hết à, rên xiết đau nhức toàn tập rồi mới chịu đắc Này, thì tất cả cả bốn trường hợp tu khó đắc nhanh tu khó đắc chậm tu dễ đắc nhanh tu dễ đắc chậm thì tất cả cái này đâu nó ra nó là do chính à, cái chuẩn bị của mình trong cái tiền kiếp đấy hồi nãy tôi có nói tôi nhìn cái hành lý của các vị tôi đoán được Dạ, cái hoàn cảnh mà quý vị sẽ gặp khi mà đến nơi tôi đoán được à, tôi đoán tôi thấy cái vị là có sức khỏe tốt nè tiền bạc thoải mái nè có tiền nhà băng nè có tiền mặt nè rồi thuốc men đi đường đầy đủ áo quần ngon lành thì tôi biết là các vị có đi đến đâu các vị cũng ok các vị cũng quan toàn có thể ở khách sạn năm sao các vị quan toàn có thể gọi là có xe limousine đưa đón tại thị trường tôi biết có thể nhưng mà có những trường hợp tôi nhìn cái hành trang các vị không tôi nhìn cái tình trạng sức khỏe các vị tôi thấy không xong các vị biết tôi ngán cái gì không? tôi đi ra ngoài thị trường tôi thấy có mấy người mà phải ngồi xe lăn tôi ngán dạ. tức là tôi nhìn cái xe lăn đó là tôi đoán được cái người này bây giờ có đi đâu trên thế giới này đi nữa thì ở destination luôn luôn là cũng chỉ xe lăn nữa nó ngán lắm nhưng mà tôi nhìn những cái cô cậu mà người Âu Mỹ khỏe mạnh cao lớn hành lý gọn gàng mà tôi nhìn đôi giày cái nón mắt kính của họ mình nó đúng điều tôi, tôi biết cái tay này bây giờ nó đi đâu nó cũng sướng hết trời nó đi xuống nước cũng sướng lên núi cũng sướng nó chạy bộ cũng sướng xuống sông xuống suối chèo thuyền bơi lội cái đâu cũng sướng mình nhìn cái tướng mình biết nhưng mà mình nhìn có một vài người mình nhìn mình thấy cái bà này bà này không ung thư được cũng tiểu đường nhìn mình biết <laughs> nhìn cái tướng cái này chắc chắc chàng kia chắc chảy lành này lắm <laughs> nhìn biết nhìn biết nhất là mấy mấy cái bà và mấy bà Việt Nam của tôi đó mấy bà mấy bà cụ của tôi đi đâu tôi đi gần nghe tôi nghe thấy ờ, nó nóng thấy một bà nội luôn mà quấn khăn rồi tôi nghe có mùi dầu xanh rồi, rồi, rồi, rồi các bà này bây giờ có bây giờ có <laughs> lim xin mà đón bà là tôi nghĩ chắc bà chắc bà đi cũng không được nhiều mà cái bà này bây giờ cho bà tám sao năm sao khách sạn cỡ nào tôi nghe nó cái mùi dầu xanh là tôi biết dầu xanh bất kỳ năm sao bất kỳ bảo đảm cái dân mà sức dầu gió rồi cù la rồi khăn quấn rồi, rồi thấy có cây gậy chống cà trọ cà trọ đi đi kiểu chống phẩy cà quẹt quẹt ra rồi thứ này ờ, nhìn cái tướng là tôi biết khổ thì chính vì cái chữ cái chỗ mà cái hành lý hành trang tình trạng tâm lý tình đại sức khỏe và những gì mình mang theo đó, nó mới quyết định một cái chuyện mình sẽ đi về đâu và đến đó trong cái tình trạng trong cái hoàn cảnh như thế nào như nãy tôi nói có nghĩa là dầu chúng ta có mặt ở trên vùng nước mặn hay là vùng nước ngọt thì cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải có khả năng là tạo theo một cái chai nước để mình uống vừa miệng an toàn ngon lành trong mọi tình huống không tại nó có nhiều trường hợp nước nó an toàn nhưng mà nó mới ngon nó dính nước lạnh nhưng có trường hợp cái nước nó an toàn mà nó ngon miệng có ví dụ như mình như có một cái thứ nước mà tôi rất là thích nhưng mà bên đây thì nó hiếm lắm là tôi rất là thích uống đi đường xa tôi thích uống nước chanh muối chanh muối tắt muối tôi thích lắm thích lắm à, tôi, tôi chắc nhiều khi đi giữa trưa nắng tôi nói rồi bây giờ mà còn được cái ly chanh muối à, thì nó rất là tuyệt vời chỉ bữa nay ông, ông kiên thì mắt cũng đỏ hả ghê đó lên nhìn qua máy bị lay hết trời <laughs> cho nên <laughs> cái tình trạng sức khỏe tình trạng tâm lý không? hành trang mang theo và bạn đồng hành rất là quan trọng nhưng rất là nhiều lần tôi nói người phi châu có một câu ngạn ngữ rất là hay muốn đi xa thì cần có bạn nhưng mà muốn đi nhanh thì phải đi một mình à, nhớ cái này cho nên hôm nay mà tôi gặp mấy vị mấy, mấy vị mà về tu học mình thích trần răng trần răng thì tôi cũng có lòng tùy ý nhưng mà trong tôi cũng bụng tôi cũng hay ngại mình nghĩ trợ nếu mà muốn tu hành rốt ráo đó, ờ, đi với tốc độ nhanh đó, thì cái kiểu mà lùm xùm này nó, nó, nó, cặp cặp rập lắm mệt lắm không nó chặt vật lắm nhưng mà nếu mà muốn đi nhanh ấy, thì cái phải có khả năng sống một mình các vị biết không người đại hàng có một câu mà tôi rất là thích họ nói thế này à, không phải mạnh không phải là người mạnh nhất mà có thể sống được mà người sống được chính là người mạnh nhất để các vị nghe kịp không và người đức họ có một câu thế này là một trong những cái dấu chỉ cho biết cái sức mạnh của một con người ừ, chính là khả năng sống một mình ở đó tôi đọc câu tôi thấm mà càng có tuổi tôi thấm một trong những dấu chỉ cho biết sức mạnh của một con người sức mạnh nó gồm sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất thì một trong những dấu chỉ mà để là biểu hiện cái sức khỏe cái sức lực của một con người đó chính là cái khả năng sống một mình cho nên muốn đi nhanh thì chúng ta đi có cần có gọi là thầy bạn âm um ờ, đồng đảo nhưng mà muốn đi đó là muốn đi đây đi xa đó, mà muốn đi nhanh bắt buộc phải đi một mình điều đó cho thấy rằng cái tư lương nó có cái tiếng Bali gọi là pa thay nó rất là quan trọng ngoài cái, cái, cái những gì chúng ta cầm trên tay đeo trên lưng trong ba lô ờ, trong túi sách nó còn là những gì trong đầu của chúng ta nữa ừ, rồi trong trong đầu của chúng ta ờ, và ừ, như hồi nãy tôi có nói ờ, có nghĩa là ờ, ừ, tất cả những người tu Phật đều hướng đến cái cứu cánh là chấm dứt sinh tử tất cả những cái tiện nghi những cái dễ chịu những thoải mái trong dòng luân hồ nó chỉ là những cái trạm dừng chân có bóng râm trên con đường thiên lý mà thôi nó chỉ là những trạm dừng chân có bóng râm thay vì những người mà không có cái chỗ dừng chân ngon lành thì họ phải đứng họ đi mệt của họ đành đứng mà nắng Ờ, lát sau ừ, khỏe khỏe là đi tiếp nhưng mà trong lúc dừng chân họ vẫn đứng ngoài nắng còn ờ, có những người may mắn thì họ có cái chỗ dừng chân bốn mát thì tất cả những công đức mà chúng ta có được trước khi chứng đạo ấy thì nó chỉ là những chỗ dừng chân bất hạnh thay cho cái người nào không thấy được rằng ờ, phương tiện chỉ là phương tiện phương tiện không thể thay thế cho cứu cánh đó là người bất hạnh bất hạnh cho người nào đến với Phật pháp này mà chỉ dừng chân lại ở cái chỗ cầu công đức để mà hưởng cái quả nhân thiên và phúc thay cho kẻ nào đến với đạo này được nghe cùng một lúc hai thứ giáo lý ờ, đó là cái giáo lý ừ, ừ, ừ, thi thiết và cái giáo lý đệ nhất tất đàn giáo lý thi thiết này có nghĩa là ờ, còn lay lay quay trong đời sống tục đế chế định thi thiết này Ừ. Ừ, còn thấy ừ, cái vị ngọt ở trong cái hình hài cái hình danh sắc tướng giả vọng này mà cái phúc cho người nào đến với Phật pháp này được học cái phần tinh hoa đó học được Phật học được cái phần tinh hoa thấy rằng tất cả dầu đắng hay ngọt thì nó cũng chỉ là chớp tắt và không có cốt cốt lõi tất cả chỉ do, do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi tất cả do lắp ráp lắp ghép mà thành à, cái này à, nhận thức này ờ, không phải chỉ là trên đầu môi chót lưỡi không phải là chỉ trên à, mặt giấy không phải chỉ đơn giản trong những râm học hay là những lớp giảng mà nó cần phải được đưa vào trong đời sống thường nhật của mình trong từng giờ và tôi nhắc lại một lần nữa là ừ, chính mình thương hay ghét mình thôi nha không ai tôi giúp mình được đâu có nghĩa là tùy vào cái phước duyên ba la mật của mình mà ừ, cái kiểu trang bị ừ, hành lý của mình ừ, khác nhau có người họ chỉ trang bị ở cái mức độ đủ để đi một quãng đường xa thôi chứ họ không có xác định được là họ đến nơi họ sẽ sống ra sao nhưng có người thì cái ngoài cái chuyện chuẩn bị cái quãng đường xa họ còn xác định được cái chỗ họ sẽ đến là đâu và họ sẽ đến đó trong cái tình trạng nào cái người này tôi cho là đủ tư cách ừ, gọi là được gọi là tay phượt thủ đó ừ, phượt thủ thứ thiệt đó là biết biết chuẩn bị những thứ trên đường và biết rõ chỗ mình sẽ đến là đâu và mình sẽ đến đó trong tình trạng nào còn đa phần ừ, đa phần mấy cái tay mà nói thẳng luôn một là con nít à, còn hai nữa nó là cái người mà coi như thiếu kinh nghiệm thì uh, tới đâu hay tới đó à, tới đâu hay tới đó họ tưởng đó là hay nhưng theo trong tinh thần Phật pháp thì uh, chúng ta phải có khả năng uh, Ờ, đi đứng tự tại trên con đường vạn lý và chúng ta biết rất rõ chỗ mình sẽ đến là đâu và mình sẽ đến ở trong tình trạng nào như nãy tôi nói ờ, tu học thì khi mình chứng thánh ờ, chấm dứt sanh tử thì giống nhau tới đó không còn gì, chuyện gì để nói nữa hết thế tôn chánh đẳng giác cũng giống như một cái chiếc tàu lớn khi viên tịch rồi thì chiếc tàu giống như tàu bị chìm còn chúng ta chỉ là những chiếc lá gọi là một chiếc xuồng nhỏ thì chúng ta cũng bị chìm khi đã chìm và thì không còn gì để nói nữa hết nha khi niết bàn là giống nhau nhưng ờ, trước khi chứng đạo thì cái điều kiện tu học ờ, điều kiện tu chứng thì nó ờ, khác nhau và ở đây có nhiều người nói bảnh à, nói bảnh nói ngon lành á nói rằng tu là mình không có sợ khó mà tôi cái đó tôi đồng ý à, tu tạo công đức không có nghĩa là mình đi tìm cái sướng ở trong cái chuyện tu học mà phải nói thế này do anh tập chú anh chuyên tâm anh à, tập chú ở trong cái điều lành thì tự nhiên là cái đường đi anh trở nên dễ dàng hơn tôi nhắc lại lần nữa mình tu không có phải là mình đi cầu cái xước nhưng mà cứ dốc lòng trong cho cái thiện thì tự nhiên cái đường đi nó sẽ trơn tru không? còn nếu mà mà mà, mà mình nói nghe nó ngon á mình nói là tu cũng cần sướng điều đó có nghĩa là đối với cái thiện mình không có thiết tha lắm ở trong kinh nói muốn trở thành vị chánh đẳng giám giác thì phải hoàn tất 30 cái pháp độ nghĩa là 30 cái 35 mặt 30 cái 35 mặt có nghĩa là 10 cái 35 mặt mà đem nhân với ba ba ba ba cấp tức là bờ kia bờ trên và cái bờ chí thường bờ kia có nghĩa là vì ba la mật mà mình hy sinh cái vật chất ngoại thân còn cái bờ trên nghĩa là vì ba la mật mà mình dám hy sinh là những bộ phận cơ thể Ờ, như là cho máu cho cho võng mạc không? cho một phần thận cái gì đó gọi là một bộ phận cơ thể muốn muốn chứng độc giác là phải phải phải phải có 20 ba la mặt có nghĩa là phải dám khả năng hy sinh cái thân xác hy sinh một phần thân xác nhưng mà riêng về chất nạn giác thì phải là vì ba la mặt mà mình dám bỏ cả tánh mạng thì ờ, mới được như vậy tổng cộng là 10 ba mặt mà đem nhân với ba cấp độ thành ra là 30 à, ba là 10 30 mà nói rộng là 30 nhưng mà nói gọn á, là chỉ có hai thưa quý vị có hai à, đây là cái mà tôi đang đang giảng đây có hai 10 ba mặt nói gọn còn có hai một là không bao giờ biết đủ trong thiện pháp và hai thứ và cái thứ hai là không bao giờ biết dừng lại trong cái khả năng tinh tấn nghĩa là tinh tấn bất thối không và cái thứ nhất là không bao giờ biết đủ trong thiện pháp thì ừ, cái người mình hồi nãy tôi nói mọi người mình nói ngon lành nó nói mình tu cũng cần sướng nói là nói vậy thôi chứ thật ra nếu mà một cái người mà dốc lòng chuyên tâm tập chú ở trong cái thiện pháp thì cái đường tu người đó nó trơn tru lắm nó trơn tru lắm không? chuyện gì tự nhiên cũng giống như mình mình ờ, mình mình mình học đạo học học chưa có tới đó thì mình hiểu là bố thí là một công đức cần phải được thực hiện dầu nói về thập độ hay là thập thiện thì bố thí nó là một cái chuyện cần phải thực hiện trì giới à, trong thập thiện hay thập độ nó cũng là cái chuyện cần phải thực hiện vì đó là công đức ừ. đó là người sa cơ nhưng mà nếu mà hiểu thêm một chút nữa chúng ta sẽ thấy rằng cái khả năng bố thí và cái khả năng giữ giới nó là cái thành tựu tự nhiên của một người mà khi thiện pháp của họ các thiện pháp nói chung của họ đó mà nó đi đến mức độ nào đó à, tính tấn niệm định tuệ tính thế giới văn tàng quý trí của họ mà nó đi đến mức độ nào đó thì lúc bây giờ cái bố thí nó không phải là cái, cái chuyện mà họ cần phải chú ý một cách đặc biệt như trước đây nữa không có không cần mà lúc đó là chuyện tự nhiên một cái trí tuệ một cái niềm tin mà nó đúng mức không? một trí tuệ một niềm tin mà nó đúng mức rồi đó thì cái chuyện bố thí là chuyện đương nhiên và lúc bây giờ không bố thí mới là chuyện khó lúc bây giờ lúc đầu thì bố thí đó là một cái chuyện mà mình phải ráng giữ giới đó là một chuyện mình phải ráng các thiện sự công đức đó là chuyện mà mình phải ráng nhưng sẽ có một ngày thì mình với một lúc nào đó thiện pháp mà nó đủ rồi đó thì lúc đó làm ác mới là chuyện khó muốn làm ác phải ráng, phải nói như vậy tức là bất đắc dĩ đó tức là bất đắc dĩ mà mình mới làm được Đấy lúc bây giờ lúc bây giờ cái chuyện mà mà hào sản rộng tay nó dễ hơn là cái chuyện keyboard bo ừ, cóp nha ừ. ờ, ở đây cũng vậy đó thì 30 ờ, 35 mặt nói gọn lại đó thì nó chỉ là còn có hai thôi đó là một là không bao giờ biết đủ trong thiện pháp và hai là tinh tấn bất thối là không biết dừng thì thành tựu hai cái này mới trở thành cái việc mà vô thượng chánh năng chánh giác còn ngoài cái bồ tát chánh đẳng giác ra thì bồ tát độc giác và bồ tát thân văn nói gì thì nói cũng có cái chỗ bị bị trùng bước có có chỗ gặp khó bị trùng bước như như như ngày sẽ là phật cũng có lần cái ngày nguyện thành phật chánh đẳng giác đó chứ ngày tuyên bố là ai xin gì ngày cũng cho ngày chỉ cầu phật đạo thôi thì có người mới tới thử ngày nó tôi cần mắt của ngày móc thì cho nhưng mà ông kia ông cầm ông gớm ông dục chết đẹp thì là bị sốc bị sốc cái chỗ là con mắt đó là cái, một cái bộ phận quan trọng của cơ thể mà mình dám nhịn đau dám hy sinh một là cho ông mà tưởng sao ông cầm đem liền vậy thì ngày không có tiếp tục ngày thấy thành thật khó phải buông buông cái nguyện đó để khái nhưng mà riêng bồ tát cái đẳng giác thì không bồ tát cái đẳng giác hệ đó là cái việc cần làm đáng làm nên làm thì thử thách nào ngày cũng làm nha ừ. à, nói nhiều cũng vậy thôi tôi muốn gom là cái nội dung tổng quát của tập bài giảng trưa nay đó là tôi mong mỏi trong cái mùa dịch này ừ, bà con ừ, kịp kịp thời chuẩn bị những thứ cần thiết cho cái thời gian giãn cách tiếp theo mà mình không biết kéo dài bao lâu ví ờ, dụ như hồi đầu mà nói là hai tuần bữa nào buồn buồn quất lên ba tuần năm tuần lúc mà con lấy gì mà bà con sống cho nên được mong là bà con có đủ điều kiện ờ, về những gì mà cái nhóm Kalama Frame mà làm cho miếng điện thì cũng với một cái tinh thần đó là mong người ta có cái để người ta lẫn lưng trong cái thời gian mà gọi là cách ly sắp tới thế này đó là chuyện chuyện ngắn bây giờ tới nói đến chuyện dài mong sao trong tất cả các lộ trình mà bà con sẽ có mặt ừ, trên đường sanh tử hay là trên con đường tu chứng thì lúc nào cũng phải nhớ rằng dầu tôi có mặt ở đâu thì tôi cũng phải có ừ, đủ cái tư lương cái hành trang thích hợp để mà tôi có thể đi đứng một cách thoải mái tự tại Đấy. nên đem theo cái gì dạ, và nên đem theo như thế nào Đấy. chúng ta biết mà trên biển chung quanh là nước mạnh không à dầu dưới chân là nước nhưng mà mình vẫn có thể chết khác cái đó chuyện đó rất quan trọng trên sông trên suối trên ao trên hồ cũng vậy dưới chân mình là nước ngọt nhưng rất có thể mình cũng sẽ bị khó khăn trong cái chuyện khát nước không? và chính tôi, tôi cũng đã từng bị cái đó nói nước sạch chứ mình cũng ngại khi mình xuống suối mà mình mong mút là mình uống trực tiếp mình cũng ngát không? cho nên làm sao mà trong mọi tình huống mình có thể tự tại à, người Mỹ có một câu thế này người giàu nhất không phải là cái người cái gì cũng có mà là người có thể thích hợp với mọi hoàn cảnh thì đó mới chính là người giàu nhất à, chúng ta có thể không phải là một vị bồ tát thứ thiệt chúng ta không phải là một đại nhân đại phước đại trí đại duyên nhưng không nhưng mà tối thiểu đó, chúng ta có khả năng tu học trong mọi tình huống mà trước mắt à, là trong cái mùa đại dịch này mình không biết sáng mai thức dậy mình một là mình như thế nào mình có còn không hoặc là những người thân của mình và những người quen của mình trong mùa covid này tại Mỹ thì tôi biết có tính cho đến hôm nay là có sáu người quen của chúng tôi đã chết đã mất tại Mỹ vì chứng Covid và cách đây hai năm về trước vào ngày 10 ngày 10 tháng 3 năm 2020 lúc rời khỏi Mỹ tôi không biết rằng ngày tôi trở lại thì không có gặp được mấy cái người đó nữa tôi không ngờ trong đó có người tôi đặc biệt rất là thương rất là quý mà cũng gặp được ừ, và đó là những người mình tôi quen biết và chưa kể là những người tôi chỉ có biết còn tôi không có quen à, như trong giới nghệ sĩ chúng ta biết rất là nhiều người có nhiều rất là nhiều người tiếng tâm tính đến hôm nay là trên một chục nghệ sĩ đã chết trong mùa covid tính từ đầu năm 2020 và nó như vậy thì cuộc đời này nó là một cái lộ trình nó là một cái cuộc đi và chữ tu hành cũng vậy đời sống mình trong từng ngày nó cũng là một cuộc đi cái điều quan trọng nhất chính là chúng ta biết rõ mình nên mang theo cái gì mang theo như thế nào ở ngoài biển thì cần đem theo nước nhưng mà đem vừa vừa đem quá chìm vào hơn khát nước thì phải uống nước nhưng mà uống thì sao ờ, tôi ở bên thì sĩ tôi có biết ông phật tử ông đi chung với tôi ăn trưa chung với tôi ừ. sao tôi uống nước không thấy uống uống tôi hỏi ông tại sao uống nước con, bị thận uống vô khổ lắm. Ừ. uống vô khổ cho nên uh, ông cũng uống thấm mau thấm dập vậy thôi ừ. cho nên tùy người trong rơm mình tôi biết tôi nói về mặt tinh thần tôi nói bằng mặt ờ, thể xác nói mặt tinh thần thì có người thì cũng bị tiểu đường tinh thần nè cao máu tinh thần bị thận tinh thần rồi có người đang có người xem cái Phật pháp là giống như một vùng biển mặn có người xem Phật pháp là một hồ nước ngọt là một dòng sông là một con suối và cái điều quan trọng nhất là chúng ta ờ, có được nước uống trong mọi tình huống đó là niềm mong mỏi của chúng tôi chúc các vị một ngày vui dạ, chúc chị anh sư con kính học sư dạ chào rồi bye quý vị <laughs> chào dạ rồi à, kính chúc quý vị một buổi tối an vui hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của sư tuần tới chào quý vị cảm ơn Kiên và cảm ơn mọi người